số 26 của Tấn Dương. Chào chị Yến, tôi có một ông bạn già, nhờ tôi hỏi chị một câu. Tôi cũng đoán là không phải lĩnh vực của chị. Dù sao, cũng hy vọng có một kênh nào đó trả lời như chị thì tốt. Vì thiết nghĩ cách tốt nhất để đoàn kết dân tộc là độc thoại giải quyết các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, bình đẳng về quyền lợi. Từ đó mọi người thấu hiểu, cảm thông và tin tưởng hơn. Thiết nghĩ mâu thuẫn là tính tất yếu. Giải quyết mâu thuẫn như kênh của chị là cần thiết. Nếu có một danh hiệu cho sứ giả đoàn kết dân tộc bầu cho chị, thì chị đã có một phiếu của tôi rồi. Câu hỏi và tâm sự của ông bạn tôi là Trong những năm chiến tranh gian khổ, từ hậu phương đến tiền tuyến cho đến năm 1990 mới tạm ổn. Vì đất nước khó khăn, nên đi kèm nó là một chỉ thị, nghị định, chính sách về chế độ 176 khi về số tiền lĩnh một lần mang đi mua hàng hóa. Chỉ mua được một chiếc xe đạp, họ quá thiệt thòi và người nào về hưu trong thời điểm trước 1993 thì khung lương cũng rất thấp và đều là những người có huân huy chương, có công trong cuộc kháng chiến. Rất nhiều lần nói nâng lên cho họ, tuy rằng đến nay nếu có thì cũng là muộn, vì nhiều người chẳng chờ được và nếu được thì quỹ thời gian cũng rất ít. Nhưng ông bạn tôi hỏi thì tôi nhờ chị trả lời dùm, xin cảm ơn chị và chúc chị cùng gia đình khỏe mạnh. Chúc Win Win Việt Nam luôn mang đến cho độc giả giải tỏa tâm trạng khi nghe xong clip của kênh. Trả lời, có lẽ có một từ độc thoại, ý của bạn là đối thoại. Đúng là có những thiệt thòi nhưng nếu cân nhắc phân tích thì thấy rằng chiếc xe đạp ngày ấy rất quý, rất giá trị. Lương hưu so với bây giờ thì quá ít ỏi, nhưng thời đấy đủ cho một mức sống khiêm tốn mà những người khác cùng tuổi vẫn phải lăn lộn mưu sinh mới có. Nếu những người xưa đó còn sống tới bây giờ thì mức lương hưu cũng được điều chỉnh phù hợp. Các huân huy chương là sự ghi nhận đóng góp với công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù có chút ít tiền tượng trưng kèm theo, nhưng đó không phải là một chứng nhận của đặc quyền. Với người Việt Nam tham gia bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ gia đình, làng xóm, quê hương là nghĩa vụ. Chúng ta không phải lính đánh thuê để được nhận lương và những đặc quyền. Đòi hỏi rồi bất mãn là hành vi của bệnh công thần rất có hại cho bản thân và đất nước mong các bác giải tỏa được tâm lý và không để bị các đối tượng chống phá, lợi dụng, kích động để gây mâu thuẫn với chính quyền